Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40% và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá Flex 050 bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chân trừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi! Thì còn chơi tiếp không? Rồi. Ờ, thế bây giờ chơi tiếp không? Còn đông lắm, đông lắm. Chơi không? Đấm, đấm nhau một hai trận nữa đi. Đấm nhau một hai trận vừa lên có kèo Hunter ai, gì nhở? Quên nhở? Nguyễn Sơn có cái kèo ờ. Hunter gì kìa? Kèo Anh ờ, chơi em đá banh, đá banh. Đó 15 là kẹp được kẹp thêm một con khác Hunter thôi. Còn đánh tới đánh tới cuối trận thôi, còn như là Hunter hết. Tất cả ở trên Hunter đúng không? Không có Hunter không được bỏ vào bàn cờ đúng không? từ trừ ba đau đầu, ba đau à. đầu thì được trừ ba đau đầu, ba đau đầu bỏ cái gì cũng được nhưng mà từ đau bốn trở đi là chỉ có bàn Hunter mới bỏ lên cờ trận nên bằng ừ. mà. Rồi ok. từ đau từ từ ra 15 trở đi là được bỏ một con khác hunter đánh rồi anh em vào đi nhá trận này 50k top một nhá rồi anh em vào đi mời mời mời mời mời, mời em ừ, mời đi mời đi anh em mời hộ tôi với ngạo ngạo ngạo mời đúng đấy ngạo mời kìa sisu kìa đang chơi dở Yuda ưu tiên các anh em có tên của td nhá à, tức là 15 lao đầu là phải chơi hunter đúng không ừ đúng rồi trừ ba ba đau đầu thì đẹp quái Ủa nhưng mà nó không cần kích bộ hunter chỉ cần con nó là hunter đúng không đúng rồi đúng rồi ok ừ. cứ lót nó thuộc hunter là được chỉ bỏ hunter lên bàn không có con nào khác đúng rồi à, ok cho đến round 15 là được đúng không chơi thế tôi nhận không. được ờ, của hà nhá hà vừa chuyển momo rồi là ủa có được gọi eco không không không được, gì đấy không? không được bỏ bất cứ con gì có hunter thì cho lên bàn đến round 15 thì được cho thêm con khác được chưa rồi. cho thêm một con đánh đến cuối trận ừ đánh đến cuối trận chỉ được cho thêm một con thôi tức là chơi chín hunter đấy nhìn thấy là biết là chín hunter rồi ok chưa okay. an ơi ông à, ông hà hà kìa ông ta đó đó à, quên, quên, quên. Ờ, ok nhá Phải cất chơi trí Hunter ạ Nhưng mà kiểu này trông có vẻ cũng không hay lắm nhở Kiểu rôn rôn nó cũng không được ấy lắm Rồi Qua round 15 là được Qua round 15 là được kẹp được kẹp một một con đúng không? Được thêm đúng một rồi. con ừ. Một con duy nhất Chú Tuấn thấy cháu đánh 9 Hunter đỉnh không? Đỉnh Mày phun một sao cũng chật tóc vốn <laughs> Tôi hiểu Không, quả quả đó, quả quả quả đó ăn ăn thui thôi Ăn thui đầy mày Con già đầy ngu thôi Lay em Quả đó thua chặt rồi Đẩy ngu Không, thực ra thằng An nó không đẩy tôi là tôi cũng đấm nó luôn đấy Top 7 luôn đấy Nó gặp tôi lỗi thằng đi em. luôn Lỗi thằng em hết ừ, mẹ. Nói chung nói chung là nó lên Nó, nó không gặp Mẹ đếm để đếm được nó quái rồi ờ, Ơ, ờ, ừ, mẹ rồi không, không cần Lấy con khác đép quái được mà Trừ ba đau đầu Lấy đấy con khác đép À ok ok ba đau đầu bỏ thoải mái mấy đào quái bỏ Đó, thoải mái chứ đấm nhau thì mới tính thôi à rau quái bỏ thoải mái đúng không đúng rồi có đồ Ô, chơi chứ hôm nay có trận Manchester City với Chelsea à ừ đúng à, đúng em ờ, sẽ mấy giờ tôi nốt trận này giờ bây giờ tôi ờ. nốt trận này ui thế anh anh em mình xem ai xem gì thì phòng định là discord xem đi à, anh anh Tuấn à, anh Tuấn không stream được anh anh ờ, không được stream ừ, đâu kia, kia. bản quyền stream với nhau đâu không chia chia bù ra bắt bắt tầm ờ, người năm chục hay là hai ba chục gì đó đánh xem cho vui lạ vãi luôn vãi cứt cái gì cũng kèo được ạ ôi xin kìa ông tôi tôi là chị tôi là không bao giờ nhận tiền hiểu không ông hiểu không ừ. tôi chỉ ra tiền thôi lúc nào hết 500 là tôi nghỉ Ừ, nhưng mà thôi để dành tiền chơi rồi. chơi thôi để dành tiền chơi chơi auto chat thôi mà đéo ai chơi độ bóng đá công an bắt ba, đấy bà rao chưa có con hunter nào này anh cũng thế em muốn ăn từ dắt tay đi đi cùng nhau thực rồi. ra ấy uh, trả lời bạn uh, Nguyễn ờ, Tuấn Nghĩa anh không phải chuyên gia về cái xem bóng đá này nếu mà em hỏi em có thể hỏi Long Sida dự đoán em là Manchester City hay là Chelsea ăn <laughs> Đấy, dự đoán kèo mà ơ mà tôi tưởng cái bọn này nó nó bỏ C1 rồi năm sau à bị bắt về rồi không cho đá Super League nữa ơ ờ, thế cái cái cái cái giải đấy là hủy luôn hả Kìa, dạ, à, coi ai bột cờ vào không kia 6 tỷ đô mà ấy à, 6, 6 tỷ đô mà, mà... Ờ. Để chờ đợi Long, Long Sida Hunter kìa Ờ, thôi Long Sida đã vô địch à Nói chung cái kèo này chỉ chỉ là cái thằng nào được ba Hunter đầu thì chắc là chui đến cuối luôn Ôi, trận chiến solo giữa hai squad <laughs> Hunter hình quá. Quên lấy đồ. Ông luật luật luật đấy là anh em anh em uh, Sơn Nguyễn là chưa nghĩ kỹ rồi chơi nó phải có cái tính tính chất lật kèo thì là mới hay đúng không đéo mẹ <laughs> còn nếu mà tính chất kiểu đéo lật kèo được thì nó còn còn ấy gì ừ, chán nhỉ mẹ quá à đâu thật chứ con heo nó lên trên ôi, ôi, ờ, ôi, uh, kênh chat nó nhìn thấy nhiều người uh, không thích nó quá nó bảo sao nhiều người sao nhiều đúng người rồi sao nhiều người sao nhiều người quá vậy sao nhiều người ẩn không hai con cung đen chấp hết mày bơi vào đây mày hai con cung đen chấp hết <laughs> ui long sida mạnh lắm ừ long sida điêu vậy này sida mà làm gì đâu điêu vậy à. vào chơi không phải làm gì đâu điêu không phải tôi đang nói cái luật này cái luật này nó không có cơ hội lật kèo đâu giống như cái luật goblin bữa thôi ừ, nhưng mà luật goblin vẫn còn cơ hội rốt được Ui gặp Yuda Nó đéo nốt được Yuda có bút xét tối Bỏ xuống <laughs> Bỏ cờ xuống chứ bắt câu gặp gặp đẻ nữa chết Thua <laughs> này Thua rồi thua rồi thua rồi Nó khỏe quá nó có đồ Mình thấy có đồ Nó có bút xét à? Đấy là cộng thế nữa cơ Bút xét nữa cơ anh em ạ à. Thằng nào có bút xét trước là người thắng Như cay như là Ui, Long Sida có 5 con Hunter rồi, may quá gặp Long Sida rồi. Hên thế Ôi, bố bể F1 Ui hai sao kìa Cô vãi nồi à Ui Thế gì thế Cô bạn lại kia không kìa Rôn á Anh Tuấn anh Tuấn sẽ sao lại cho màu đỏ vào thế À quên quên nhầm nhầm nhầm nhầm <laughs> Tự nhiên quên thế thôi bỏ hết cờ ra vậy Đúng hiểu <laughs> Quên quên mới cho vào thôi Chưa kịp chưa kịp qua đâu nào đâu mới cho vào mới cho vào quên cứ quen đánh hunter bỏ ra bỏ ra đi anh à mà công gặp bồ đẻ đấy <laughs> đúng rồi chưa có hunter nhưng mà vẫn phải mua để đép ra quái anh em ạ không mới toàn xuống hố đúng không ạ xuống hố rồi đúng rồi <laughs> chơi kèo giải trí với cái này thằng nào có búa xét thằng này ăn rồi nhiều bốn bảy f một còn hai hai con súng hai kìa hai con hai sao kìa thằng Juda năm con hunter cũng xét cũng tin ừ. điêu gì nó còn chơi đại cấp nữa anh à tôi chết rồi À kìa, Sơn kìa Đang chơi kèo của em đấy Chơi kèo toàn Hunter đấy Round 15 là lựa bỏ con khác hả? 15 mới được bỏ con khác Rau quái là được bỏ con khác đúng không? Đúng là khoái thoải mái đi, rau khoái phải đẹp được chứ Đúng ờ. rồi Sơn vừa giật mình thức dậy luôn Nhưng mà kèo này anh nói thật là nó không có tính như là lật kèo được Tính hấp dẫn của trò chơi đấy chính là phải lật được kèo Thằng nào bây giờ bây giờ này ai ai bắn là bắn luôn ấy mạnh luôn ừ, đúng rồi không có không có cơ hội lật kèo rất khó chết dạ rồi thầy anh em mình ôm nhau đi rồi à. ừ ờ, ôm nhau đi đều có bài tôi còn chưa ra ba hunter dạ. này còn, còn phá chữ nhau chứ ừ. lo tích cờ để đép quái nhá đây rồi mày quá cuối cùng thì cũng được dùng ông sida cũng hai con hai sao còn kêu ai kêu đâu cái kéo gì đâu vai cứt <laughs> cái kêu gì đâu nè với lại tâm nè ơ cái gì mà an bỏ lina ở kia ơ ơ ừ. ơ sợi lila ờ. với cả ở kia ờ. Hmm. hên hên nữa gặp này tranh thủ lấy sách hên phát hiện ra gặp luôn rồi tưởng có cái khó thế tự thôn sau ra 15 không phải là không cần full hunter sau ra 15 chỉ được bỏ thêm một con thôi thêm một con không phải hunter thôi anh em ạ à. luật thế mà ra ngoài nha nên nhá bỏ cờ là đếp thế, thế thì chỉ có bỏ con đỏ mà thôi chứ còn con gì được nữa đúng rồi bỏ đúng một con đỏ chả bỏ được thêm con gì cái gì ủa cho gì cái con này là cái ai ai cho con eco vào đấy thằng à, nào cho eco vào đấy eco là ngạc mà dắt ý hỏi là cho eco cho phép đánh eco không bỏ không cần bỏ cờ ấy không được được được được mà ừ eco thoải mái đi đâu được. à được eco nhưng mà không không mẹ đồ xấu quá hàng to lắm hai cái mặt nạ đúng rồi được cái cô trắng bình thường rồi tính rào đi anh em ơi soi cái gì hình như chưa gặp tuấn rồi phải ngập Tầm luôn có hunter chết luôn ngạp ngạp ngạp ngập ngạp ôi 50 tiền roll thôi <laughs> roll nằm ra cờ chết khỏe thế mày em 6 hunter rồi mà anh soi cái gì nó hên chưa 6 hunter à? 6 hunter rồi áp 7 luôn kinh vẫn mình Chí là 7 Hunter rồi Chú đà khỏe quá Chưa cho thêm con khác vào đâu nhá Chưa Em toàn cho Hunter Rồi anh Long cũng up 7 này Up chứ Up của những chuỗi Ui tổng cộng 6 con to rồi ông chả thế kêu gì đâu chưa tôi mới năm con thôi ui con kia hai sao à chết rồi mất chuỗi rồi mất đéo đâu mất rồi ừ. ui giời có cơ hội lật kèo đấy hai sao ạ hết tiền đất ra để săn thế thì đỡ được rồi 15 cho thêm một con nữa Con đỏ à? Con Duy nhất chỉ có một đỏ này ui máy của anh Hà Sáu Hunter mình gặp à. rồi hello Tông Ngạo đi xa đấy Ngạo có chết thôi chứ sao sắp round 15 rồi sắp lém đầu tiên con đỏ rồi đi đừng gặp con nào đi con súng xỉ em là thằng yếu nhưng mà từ round 15 trở về cuối game này cũng chỉ được thêm một con đỏ thôi đúng không? À chỉ được thêm một con nữa thôi đúng không? Đúng rồi một con khác ngoài bộ hunter thôi ừ. thằng nào ra được uh, con tsunami trước rồi mấy thằng thằng Duda với thằng nào bảy một khỏe lắm ui thằng an ăn chuỗi thế này ui bắt chuỗi rồi mấy game sức khỏe quá chén đời đằng sau là bỏ được rồi đúng không nó khoái cũng bỏ thoải mái đi tôi rút tiền nó phải khác ừ, đúng khác long sida euro hết tiền nhỉ ờ à, có khác đéo đâu cần cái bột set anh em ạ tôi chưa có bột set tôi chẳng có gì tôi cũng chả có gì sớm đâu mua set mưa mưa tôi đa đồ đẹp quá rồi ai xây bình hai đấy ui thằng an thì khỏe này đến bắt đầu khỏe lên rồi an có trôi à khỏe quá Đồng nó cắt được chuỗi thôi chứ đâu có chuỗi nhưng nó sẽ có chuỗi đấy nó khỏe lắm hai ừ, nó đang có chuỗi em ra canon này ui bắt thật chết mẹ rồi à, em khỏe thế ui khỏe thế nhờ mua hết này chết mẹ medu hai à Ôi chết rồi tôi vừa bỏ qua một con Hunter điền thế run đéo ra không cậy mà phải cuối đi. Thôi ăn được cuối rồi Có rồng mà đéo chơi Sao nhỉ? Bồ rồng làm gì? Không, bồ rồng Con Hunter nó đục con cây nhanh lắm bao ở trên đẩy 78 luôn rồi nhiều tiền nhá nếu có súng hai cây thật sợ quá sợ quá tám nó mẹ rồi ô tại sao lại ờ. khỏe quá ta tiền rồi Lên 9 kiểu gì nhỉ Đánh mấy tên này kiểu gì đây Cố gắng lên 9 anh em Thôi được rồi Nhà mai full 2 sao, full 1 sao Anh luôn 9... đéo ra 9 nhiều tiền nhỉ Em giữ lấy đầu Anh luôn đéo ra con súng 2, anh cần con súng 2 thôi để giữ máu Súng hai quan trọng lắm Món này từ từ đã nhé Món này Kikibi lắp Berlin cho ai vậy à. đánh hình tao mà lắp Berlin là tự hủy rồi pin ơi <laughs> ừ Hunter sẽ lấy Berlin à <laughs> ui thằng nghèo ăn chuỗi à không không lấy Berlin tí nữa lấy BKB anh em ạ Berlin là béo thì có anh em bảo lấy Berlin cho Tsunami nhưng mà không Bye bye này top 1 được không đây? Được không? Được Hên xui lắm anh Hên xui lắm Ôi điện ra từ tsunami rồi à? Ừ. Đủ 9 rồi, 9 Hunter Hên thế 26 lên 9 nó vừa Hên ờ, ông nào đây? Ông ờ. An sao kẹp cả đỏ cả cây? Thằng An sai luật nhá Thằng An chơi bẩn Thằng An chơi bẩn anh em ơi, chỉ được kẹp thêm một con Ôi, em đánh sai An sai luật ơi. An Thế vậy nhá Quý Quý Ao ê Không được Quyết đi Quyết đi Quyết đi Nó vừa đẩy tôi bao máu luôn Quyết đi Quyết đi Không chơi thế Không được chơi thế Anh là vui kẻ sĩ nhân dân Ừ mẹ chơi bẩn Chơi bán hết cờ đi em ơi bán hết cờ đi em ơi chơi sai luật rồi không được phải tuân thủ đúng luật Bây giờ bán một con không muộn rồi không. Sai một trận là đi cả trận rồi Không, sai một trận là sai luật luôn nhà đi cả trận rồi ừ. nó, gặp xong nó đẩy em Cái gì? Nó bị audit cái gì cơ? Bảo nó bị audit còn Audit còn thì sao? Audit còn thì sao? Liên quan Sao? Thôi ông đừng đừng đừng có văn. Không có văn được, không văn kiểu đấy được, không văn kiểu đấy được. Ừ. không được em ơi lại vang luật thì phải luật chứ phải chơi theo luật chứ anh em soi ký rồi nhá nói nói chung là thằng à, ăn bắn cờ ao đi ờ bởi vì bây giờ mày làm ảnh hưởng đến những cái người còn lại đúng không đánh nó lại có ấy sợ đi tí nữa là top 1 thì cũng không tính nhá anh em nhá thống nhất nhá được không sợ nó không được top 1 xong nó đẩy mọi người ấy ừ đấy đấy con còn cần sống tí nữa. năm bay đúng rồi ừ thì không ao thì thôi nhưng mà sai luật thì không được giải đúng chưa không không ai bảo ao nhưng mà sai luật thì không được giải sai luật nếu ai tính đúng không đúng rồi ừ. ông là một con máy bay 6. tín thật sự luôn ờ. Sisu tín vãi cứt luôn tín vãi cứt luôn ừ. cái gì kìa à, sơn bảo cái ông nào sai luật ra đi tôi tôi nghĩ cái gì á tôi nghĩ kéo khác chơi tôi nghĩ kéo khác, chơi à. Ờ, sắp thế ông hiểu khác chơi tiếp hiểu này anh ạ đéo ai thế điên mẹ mất công chơi quỷ đéo gì ờ. anh ra tê su rồi đéo hủy được vớ vẩn cắt <laughs> lại ông cắt ờ, lại không được kèo này Gắt kèo lại. kèo top một rồi kèo top một tôi rồi anh em ơi kèo này kèo máu à kèo máu rồi đúng không kèo máu top một rồi không có nhiều cây nhìn ngu thế nhỉ chém nhiên bị lag Ui gặp thằng ngạo này Ui nó có cấm đánh Mà ơi nó có cấm đánh nó khỏe quá Đổ đẹp vậy Em cần chính con tờ rồi kìa anh em ơi Nhưng mà nó ăn tôi Thằng ngạo khỏe lắm <laughs> Khỏe đâu, khỏe đâu Ui nó đẩy một đống luôn Sợ thế nhở kinh thế nhỉ đánh chứ đúng gì nó có cấm đánh với cả tôi toán một sao con cây này phải lên ba mới cho vào được chém đời bán súng như vậy súng hai tôi nhéo lên là súng ba rồi ui chiến có mấy bài khỏe quá ấy. Dạ ui đau quá chết rồi sao đánh chữ thua kìa tỉnh dậy lắc kêu lắc kêu lắc kêu ui không được rồi chín <laughs> cơm nhanh anh em ơi chín tờ rồi đéo có hai sao này đúng rồi với thánh tâm chứ chúng ta rồi cây nhanh lên không được con cây này phải lên 10 mới cho được vào chán thật sự chán đời chán đời toàn một sao anh em ạ hai ta máu chưa chết được nhở chắc được sống được ba mươi lấy cái ba tia đấy ai đây ngạo à ui kìa máy bay kìa máy bay bắn súng trước kìa điêu thế có từ sâu rồi nhá có từ sâu rồi nhá ông ông ông ông Yuda có từ sâu rồi nhá Phantom Queen hai ạ không khỏe ui Châu ăn chuỗi rồi, châu máy bay bắn súng trước à, điêu phải cứt Điêu phải cứt à Long Sida Phantom queen 2 rồi Đâu đâu đâu đâu đâu <laughs> Phantom queen 2 ạ, xong rồi <laughs> đâu đâu đâu đâu đéo bắn đâu. được luôn <laughs> đâu sống được rau này không nhở sống được rau này không nhở em cũng sống rau này ấy nhở <laughs> anh anh cũng mong sống được rau này à <laughs> tích tích cờ đét quái nhá ờ. anh em tích cờ đét quái cờ quái xong là khỏe rồi đấy ui thằng em thằng em khỏe quá ai da ai sisu khỏe thế anh Tuấn đi luôn à? Đi luôn Đi luôn không? Đi may không, mày không đi Chưa đi Khỏe thế ui mẹ top 8 mới đâu Mua này Phú đi Ờ thế giờ này mình chưa có tờ su à Quái này ơi Quái nhá à. Ui đen quá cái quái này mời. Đen quá Kéo lên được cây lấy gấu vào nhà mày ra ra con gì ra chứ chỉ hunter nhưng mà tầng một <laughs> sao thì cũng toàn thôi bọn kia nó hunter là bật nó khỏe thằng an nó cây ba kìa ui chua vậy luôn nhưng mà an sai luật anh à à ừ an sai luật vậy là top 2 được ờ, ví dụ anh mà top một top 2 là được được tiền đấy nha ừ. đúng rồi đúng rồi Vàng rồi. 247 một ấp 10 Nếu có gì luôn ạ. Nếu có gì. Sợ quá, sợ quá. Vàng rồi. Ừ. Thiệt, chờ cờ tôi ra thôi. Ui. Ui gặp Long này. Ui gặp Tuấn này. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi. Thôi thôi. Thôi. Thua thua thua. Có súng nó vẫn sống kìa form à? Nếu form được 9 Hunter ạ à. cái thế Ui, Thiếu con nhẹ Cái gì đâu Cái gì đâu Người 47 F1 vô địch rồi Tên 10 ạ Ôi, 9 Hunter kẹp bom rồi Nói nổi 9 Hunter kẹp bom lên 10 Thế toàn Ôi rồi. rồi hai có xít toàn hai sao đỡ thì nếu được súng này phải mắc ping lắm mới chơi được chín hunter còn kẹp bom nữa thôi vô địch à không có cấm đánh thằng ngạo có cấm đánh khác hẳn luôn Sisu khi đi này Ờ Mạnh quá bom Thôi vô địch rồi ông, ông hàng vô địch rồi Tôi chắc không thể bán cây nhỉ chứ mình vẫn thấy con thanh to thôi tôi chưa có mê đu à thôi chuẩn bị lên 10 thôi bây giờ mà đéo lên được 10 là chết anh em nhá lên được 10 thì sống mày đâu đâu đánh lấy tạm này nó lấy được cầm đánh thôi anh em ạ sắp chết rồi ngạo có ấy rồi ngạo có mệt con tờ su rồi chứ có đu rồi thôi xong Đừng rồi sao đứa nào không có bom nữa rồi. chán nó nhỉ kìa đi rồi chán thế gặp ngay không hả chị mất tia không đánh được anh em ạ nó phải lên hai sao này nó giờ xếp cờ dở ta Ngạo có lợi thế hơn nó có cầm Ui Ngạo bom hai kìa Bom hai chín Thôi Vãi cứt <laughs> khi, khi chúng ta thấy một người khỏe thì sẽ có người khỏe hơn Thằng Ngạo nó nó kiếm ra 35 cái giáp băng nữa thôi Em chưa có mày đâu Ừ chưa có mày đâu Cái đồ vấn đề Nhưng mà có hai con bom kìa Anh em ơi có hai con bom Bom bên ngoài nữa kìa Nó kẹp nó chuẩn bị kẹp ba bom kìa Không mà chỉ bảo được một con thôi mà Đâu cho bỏ nhiều đâu à, ừ, đúng, đúng không? rồi không có cho bỏ nhiều một bom hai nó khác lắm ừ, cái bọn hunter yếu sinh lý lổ phát chết hết đây rồi ừ. thằng nào cũng lên được 10 ạ chán thật sự Em bảo anh là hủy trận này thì không nghe. Tao chín ăn trong có top một Lúc đấy đang có ấy rồi, Sulami rồi. Thế mà thằng An không được nhá Thằng An không được top 1 Thì nó chỉ lợi được một round, một hai round thôi mà Lợi phết đấy, cây kẹp đỏ tăng cơ khỏe với đái Biết rồi, nhưng mà ý là nó chỉ lợi được một hai round là đấy thôi Thế sau nó không ra bài đã chết <laughs> Ăn gương mà bài em Còn 2 phút nữa là C1 cả Ơ thế, thì cái giải của cái bọn tỷ phú là, là hủy luôn hả? Phải không? không thằng nào chơi đúng không đúng rồi năm nay chưa làm được đâu năm nay coi như là bị hoãn rồi chưa gọi được hoãn đều hoãn. nhỉ đều nhỉ thấy đợt trước uh, các ông uh, bảo là nếu mà bị cấm chơi World Cup ấy thì tự tạo ra một giải World Cup mà đúng không? Rồi thì cứng thế thôi nhưng mà bọn bọn ấy nó vào cuộc rồi cái bọn, ờ, bọn nào? chính chính phủ nó vào cuộc chính phủ luôn cơ ừ chính phủ anh chính phủ anh vào cuộc đây Ờ, không. Rồi, Nhưng mà chính phủ Anh thì cũng chỉ Ôi, mấy đội ở bên Anh thôi chứ đúng không? Mấy, mấy đội bên Anh thôi chứ. Nhưng mấy thằng kia nó cũng gây áp lực nữa. Thôi thua rồi. Đấy khỏe rồi. Ui còn một giọt rồi. Ui nhưng mà chắc là cũng thua rồi. Hai thằng còn lại khỏe lắm. Quá khỏe so với phần còn lại. Ừ. Để số hai ạ. Nhưng mà chủ yếu các đội mạnh nó ở bên Anh hết mà Chelsea, Manchester City, Manchester United đúng rồi Tottenham các thứ đều ở bên Anh còn mấy cái đội như kiểu Barcelona các thứ thì nó ít mấy cái đội đấy Ủa, nếu là tài, Tây Ban Nha nó ít có bốn đội thôi với cả hình như mấy thằng Đức thì như là nó cũng không vậy đâu nó cũng không đồng ý từ đầu mấy thằng Đức ui bom lổ chết mẹ hết rồi đồ, con mày đâu này bà lên xong rồi skill ngu quá con Ôi, này nó là con Queen of Pain không phải Medu Gue nembak Burger Sao Bạn giơ tay đến chết À Bên kia không xem Ra con gì ạ Ui 47 F1 thắng rồi 47 F1 đồ thế giới lắm Ui không Thằng Ngạo còn cầm đánh hai ạ Thế thôi Thằng Ngạo cầm đánh hai Hên, hên xui thôi anh ạ Bây giờ Đâu, là nó cầm đánh hai thì nó thắng rồi Nó cầm đánh hai thì nó thắng rồi có bắn ở đâu Cầm đánh hai bom hai Kìa thấy chưa con súng có được bắn đâu Ơ được, vẫn ăn này đang bom nào Cho thêm con bom đi súng ba à? đấy bắt đầu đáo đấy thấy ông đã bật rồi có ông bật rồi rồi chơi lốt cho lại nghỉ nhá anh em nhá hai thằng áo màu xanh xanh giống nhau nó đánh nùng con Tetsulami của của của 47F1 ấy nó stun được lâu hơn nó khống chế được lâu hơn thắng rồi thắng rồi nó khống chế được lâu hơn con, con bom này phải con bom của ngạ phải là đập bom luôn rồi không bị mẹ rồi mẹ đi góc là bom kéo chết ừ. bên này có bkb rồi mà ờ bkb hai, hai cái con. bkb cho bom với vậy mà ờ hai cái bkb rồi không không sợ nổ chỉ nổ mấy con kia thôi ừ, nổ nổ cái đầu ờ, nổ cái đầu mà cái thứ hai có nổ kịp đâu cái nổ cái đầu rồi. thì thì cái con tsunami nó tung trưởng luôn Cần ơi Phụ thuộc vào cái đồ ở đâu này này kéo đồ luôn ok nhá ông, uh, Nguyễn Sơn nhá cảm ơn em cảm ơn em cảm ơn <laughs> em đã ủng hộ cho cái uh, cút tầm này thêm một cái phần giải trí cho anh em đây giáp băng rồi kìa hai cái giáp băng em nghĩ là vẫn không ăn được ừ, khó bom hai trừ khi à. có bờ linh Nhảy tôi thấy Yuda, Yuda chơi mấy cái kèo nhân thuật Cái thêm sao bữa nay đánh thọt rồi đó ờ. Không đâu cái, không, cái, kèo, cái kèo Hunter này đến lúc người ta ra ra bài nó như nhau mà ra chín Hunter trước thì thắng thôi Ô thua này Thua thua Hai con súng bên này đồ thế giới đó ừ. Thực ra cả hai con súng đều khá là thế giới Nhưng mà con kia là có cái cầm đánh Nó lợi hơn Ờ à, con kia cầm đánh Con này thì đồ, đồ đam nhiều Cầm đánh đôi Cầm đánh đôi Cầm đánh hai Giờ khó ra ba tia Không ra là ba tia Thực ra cái con súng của của ông ờ, Hà nó để hơi thấp Để hơi thấp Để cao mẹ lên Để cao để vỉa ở hàng đằng sau Cho chết bớt mấy con yếu yếu đi Có BKB sợ gì đâu Ui hay quá Có Tetsulami của Ngạo không tung được trưởng Ui thua rồi Ui ăn này Có vậy Có vậy không cũng đang thế. sướng cũng đang sướng rồi cũng đang sướng nhưng mà tự nhiên nó lổ phát chết hết luôn thế là lại thành thua khó vãi lẽ ra lúc đấy đang cười chuẩn bị cười đấy xong phải chuyển sang thành khó <laughs> khó thế khó thế đang định cười luôn đang định cười hoặc là cái từ khó thế bình thường khó thế đấy xong chuyển thành khó thế <laughs> cái giọng điệu nó khác nhau đúng không đấy, đúng rồi, đúng khó rồi. thế ui rồi xong thành khó quá tự nhiên nó đang kiểu kia kia thành buồn ấy Đấy, <laughs> chuyển nhanh rồi ông dòng chiến chiến chiến đấu rất nhanh nữa có <laughs> ui căng vậy đấy căng thật sự chưa biết ai ăn ai đâu chắc là cuối à phải bớ cái con súng ở bên kia trước mới thắng được đúng rồi bớ con súng ờ cứ uh, sờ tun nhưng mà lại sờ tun toàn mấy cái con mà ừ, không có giá trị thì cũng không được phải sờ tun vào ít nhất là tia tsunami bom này và mấy con khóa ừ. hóa đá các thứ hiểu không nếu mà sờ ừ. tun vào mấy cái chỗ mà nó không có những con đấy đi là thua rồi ăn rồi ui hết sống à phải chứ ui vẫn thua này ui thua kia Ương này Trời ơi Ôi giời Ôi, sao thằng, thằng, thằng, thằng, thằng, thằng ngạo nó ăn được nhiều tiền vậy ăn nhiều vãi Ui nó bằng lương một ngày của tôi luôn đấy ông ơi Nó ăn được hai lét à Vãi đái Ông ấy bằng đúng lương một ngày làm việc của tôi Kinh quá Mẹ Thôi hôm, hôm qua ba cái top 3 thì hôm nay lấy lại chứ Mày biết hôm qua Sisu là bao nhiêu cái top 8 nữa bảy không? Mẹ. Khổ thân đấy cũng là Sisu nhỉ sướng lại gỡ lại hết rồi nhưng rất tiếc là không phải Sisu thế thôi nhỉ nghỉ thôi hôm nay nghỉ ở đây thôi anh em nhá cảm ơn anh em rất nhiều nhá hẹn gặp lại anh em vào 10 giờ ngày mai còn bây giờ chúng ta xem cốt C1 thôi rất là cảm ơn anh em Nguyễn Sơn đã tài trợ chúng tôi để chúng tôi có cái cúp tầm vui vẻ này cảm ơn anh em rất nhiều bye bye Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40% và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá Flex 050 bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chân trừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả như các anh em ơi!